Hello các bạn, hôm nay là video Minecraft tiếp theo của mình. Và video ngày hôm nay mình sẽ chơi Minecraft trong chế độ bất tử. Và ok. Để mình tới tàn tích địa ngục để mình nhảy xuống lava để các bạn xem độ bất tử của mình. Mình nhảy xuống nước nha Đó thầy chưa be afraid, everything will change you and I 점비로 비 Sleep. Something's gonna bring the change Journeys we are meant to take Something at the edge of space Calling us to fly away Don't you be afraid tôi tạm biệt các bạn.